看这个电防去。 Sư phụ chưa lập di chúc Chưa thể chết đâu Wow Sư phụ có gì sản gì để lại cho con Khi con về Trung Quốc Con hãy tới Thiếu Lâm Tự Kiếm sư huynh của ta là Nguyên Không Giao chìa khóa cho hắn Khi hắn nhận được chìa khóa Thì hắn sẽ biết xử làm sao Ngoài ra còn có một việc rất quan trọng Con nhất định phải kiếm về cho sư phụ Nếu như không Sư phụ có chết cũng không nhắm mắt Là cái gì sư phụ Đừng có để cho người ta nghe được Đưa tay qua đây phụ sư phụ sư phụ con lấy gì quỳ xuống dạ sư phụ đây là tiền mỹ kim rõ ràng là giấy sao nó là kim ừ, cái đám nhà quê hay là vậy anh đã các em đang mặc banner wow, nè nè nhưng mà phải có điều kiện ăn xong là phải dẫn anh lên thiếu làm tự được anh đi được đi nha đi đi Yên tâm đi, sư phụ của ta là người tốt, nhất định sẽ chứa chấp người Phải vậy, phải vậy, đừng có lo, đừng có lo, đừng có lo Uầy, uầy, uầy, uầy, Chỗ này thánh địa của Phật chứa cái gì Ê Biểu cái người đi kiếm tiền sao lại dẫn nàng xin này về vậy Hắn không phải là ăn xin, Hắn tên là Lạ Kỳ Gì gì Lạ Kỳ Lạ Kỳ trời sư phụ Tôi là đệ tử của Kim Quý Tường Tên là Lạ Kỳ Người nói người là đệ tử của Kim Quý Tường Có gì chứng minh đây Tôi lần lội đường xa tới đây dĩ nhiên là có bằng chứng chứ Chúng tôi là người xuất gia đường ngày nấy đi thay kệ người có bằng chứng gì Có bằng chứng gì Mở đưa ta ngay Không được Trước khi sư phụ làm chung đã có căn dặn nhất định phải đích tay giao cho Nguyên Không sư bá. Nguyên Mộc, chuyện gì mà ồn ào vậy? Sư huynh à, cái củ quê kỳ này không được vô lễ. Thí chủ, xin hỏi chuyện gì? Hắn nói hắn đệ tử Kiều Quý Tường. Vị này nhất định là Nguyên Không sư bá. Lão tăng chính là Nguyên Không. Dạ. Sư phụ của cháu là Kiều Quý Tường. Cháu có gì không tính nào? Lấy cho sư bá coi nha. Sư phụ người đâu? Sư phụ của cháu đã viên tịch. Hả? a di đà phật quý tường sư đệ người coi thiếu lâm tự đã mấy năm rồi không ngờ đã thành vĩnh biệt ờ nè ngoài cái chìa khóa này ra ông còn căn dặn gì sư phụ biết giáo tới thiếu lâm tự nhờ sư bá chứa chấp ê thiếu lâm tự không phải là nhà từ thiện người phải biết vào thiếu lâm tự không phải là một chuyện dễ dàng đâu ờ à, sư bá sợ giáo võ cầm thấp hèn làm mất mặt thiếu lâm tự hả nè đừng có bà xạo nha cháu không phải bà xạo đâu ở nước mỹ có một biệt danh là đánh khắp phố muốn thử vô công tài nghệ của cháu hả đừng vội khoe khoang nếu mà muốn vào thiếu lâm tự Thì phải xong trận đó có hiểu chưa Đúng lâm trận chém sáu tướng mà cháu có nghe sư phụ nói qua Nếu mà chịu không nổi thì rời khỏi thiếu lâm tự Được Trận thứ nhất là thiên hoàng Thời gian vượt trận chỉ có 3 phút đồng hồ mà thôi Yeah. <laughs> chỉ nhờ vào sức lực là vô dụng thôi có đề nghị gì nhất diệp khâm châu thứ nhân cách dạng trùng sơn à. Ba trận a di đà phật trận thứ hai là địa quan thời gian dược trận chỉ có hai phút đồng hồ quan nhân Không phải quan nhân mà là nhân quan thằng khờ 什么阵啊？ chuyện gì khỏi thiếu lâm tự rồi Sư bả, nói chơi thật chứ Theo như hiệp nghị ban đầu Người không vượt qua trận được Thì phải rời khỏi Sư bả, hai trận trời đất cháu đã qua được Chỉ có qua được cái trận tiểu nhân thôi Chúng tôi không thể diện mà phá quy củ Sư bả, sư bả chỉ chấp cháu sẽ có nhiều điều lợi Có điều lợi là gì? gì? Nè, cháu là quê kiều quen biết nhiều phú thương ở nước ngoài Có thể biểu họ gom tiền dừng lại thiếu lâm tự Cháu có thể bảo đảm cho dầu là trẻ củi gánh nước nấu cơm cháu cũng làm được khá lắm mà Hơn nữa cháu tử khí vô học Phải cần phải nói những lời ngọt ngọt như vậy nữa Sư bả à, Người ta thường nói không nể mặt thầy nể mặt Phật Tình hãy nể mặt của sư phụ cháu Sư đệ của ông là Kim Quý Tường Cho cháu lại đây đi nha à, Cái thằng này thì khéo ăn nói Đã bưng luôn sư đệ của ta ra Sư huynh Không thể nào vì thằng nhỏ này Mà phá bỏ quy củ truyền thống của Thiếu Lâm Tự đâu Sư phụ à Nếu như hắn đã có nhiều công hiến cho Thiếu Lâm Vậy cho hắn ở lại đi Sư phụ cho hắn ở lại đi Phải thân người giúp việc mà Ừ. Hey, thôi được Sư huynh không cần nói thêm Ta có chủ trương của ta Người nhớ tuân theo không được phá đám nha Cháu nhất định làm theo mà Cảm ơn sư bá Cảm ơn Ta là tập tam ca Thuận Phong nhỉ Tại sao đến người ta Chồng thiếu lầm tự không có chuyện phiền phức lâu thôi Sao các sư huỳnh nghiêm ngặt vậy Sư phụ của ta cũng công xử vậy đó Các tiểu sư huỳnh xin hãy nới tài đi hả Tiểu đệ mới tới đây này Mong là các vị thông cảm dần Để tới đồng thành tôi tặng mỗi người một hộp chocolate nha Vậy thì biết điều Biết vậy đi Cảm ơn cảm ơn Biết được lời đó Wow, mấy cô gái này thì là đẹp quá đi Tránh lắm. anh thì là tự nhiên hả <laughs> Wow Hai, Hai. Người của chúng tôi không dễ hiếp đâu Nhưng mà vẫn có thể bàn chuyện làm ăn Ngồi đi đem rượu qua đây ông vào mời ông coi tranh vẽ này Hả? Phi mã đạt yến Ông chủ chúng tôi nhất định phải được phi mã đạt yến này Để đâu Chúng tôi đã có dò thám đã chọn thiếu làm tự Giá cả bao nhiêu Giá cả không thành vấn đề tôi kêu giá cao lắm đó Tùy ý ông, Được Sư Huynh à Đề nghị của bao tiên sinh phải suy nghĩ một chút Nhưng mà Bốn trụ vốn không có lục quốc bảo này Cho nên không cần suy nghĩ Nhà buôn đồ cổ nổi tiếng trên thế giới không bao giờ nói láo đâu Tôi đã có điều tra rồi Ti mã đặc yến nhất định là ở đây Tôi dám chắc Hả? Tần Đạo chủ trì Thiếu Lâm Tự đã mấy chục năm rồi Ở chỗ này từng nhánh từng cây Bần Đạo đều nắm rõ Nếu như có cái gì là phi mã đạt yến Sao Bần Đạo lại không biết chứ Thôi đừng có làm bộ nữa Chỉ cần ông lấy phi mã đạt yến ra bán cho bọn Anh Quốc Chúng ta đều có lời Ông bảy tôi ba Nói đúng lắm Sư huynh à Thiệt là một công hai chuyện Có thể dừng lại Thiếu Lâm Tự Lại khiến bọn nhỏ đã quá chịu khổ Qua biểu diễn để xin tiền Nguyên Mộc Kẻ xuất gia phải chịu khổ trước là bổn phận Đâu có thể nào ham tiền được chứ Vậy sao hay là ông cho tôi ở lại trong chùa này dùng máy móc để dò thám thử coi Đợi khi nào kiếm được rồi thì mình hãy bàn lại nha Cảm ơn ý đẹp của người Đã tối lắm rồi Nguyên Mộc Tiễn khách à, Sư Huynh Coi bọn tụng kinh nhiều quá cho nên đần độn rồi Bà thí chủ Người dám vô đẩy sư phụ ta hả Câm miệng Ở đây chừng nào mới tới với người Đánh anh Ê đừng làm mẫu nha Đừng có đánh người ta Mình là người mua bán đàng hoàng mà Làm ăn không xong thì vẫn còn tình nghĩa Có phải không đại sư Sư Huynh à, tôi tiễn họ ra ngoài nha À, bà tiên sinh, vậy mà có sư huynh tôi xin đừng có lo Cường nhất định sẽ lo liệu cho người Là ông hứa đó nha, ông nhất định phải làm đó Đừng quên phần của tôi nha Những hàng mà anh muốn lấy đã có đủ rồi Tiền đâu? Đem tiền qua đây Kiếm hàng trước đi vâng. Kiếm hàng lại đi Ây da, đồ cổ đó, đồ cổ đó

Tới đây, không sao chứ hả Không sao Xin lỗi Cảm ơn anh đã cứu tôi Đừng có sáo, cho dù lai cũng sẽ làm gì. Để có ai được tốt bụng như vậy ở ngoài đời Anh như là không giống người bản xứ Tôi vừa thì nó nghĩ về, đang ở Thiếu Lâm Tự Thiếu Lâm Tự Phải, thì ở bên kia thôi À phải, đám người đó tại sao lại đuổi giết cô vậy Chị là gì vậy Tôi cùng đám chị sơ tới trạm chở hàng Để chở hàng tiếp tế về diện tu đạo À giờ tình cờ gặp được đám người đó Đang bảo Và dạ đã giết chết cái người cu ly Cho nên Cho nên họ lại giết cô để bịt miệng Bây giờ tôi thiệt không biết phải làm sao Thầy, thầy đã giải thích làm tự rồi mới Tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta khác nhau Tôi nghĩ không có được tiền lắm đâu thầy, thì kệ là tôn giáo gì Miễn là chuyện này cứ giao cho tôi đi Tôi sẽ có cách mà Không được không được Không được đâu truyền thống mấy trăm năm của thiếu lâm tự không cho đàn bà tới ở đâu Hốn gì có là tu nữ Dẫn cổ đi ngay đi ờ, ừ, ừ. ờ ừ, Sư huynh ờ, Có chuyện gì Sư phụ ạ à, Cổ bị đám hung đồ đuổi giết từ giáo đường ra đây Cháu tình cờ bắt gặp đã cứu cổ gì Người chưa giữ thân phận nổi mà Đòi cứu người ta Lần sau dẫn con đầm về thì sao Sư phụ Coi coi coi coi Sư huynh Coi có bọn ngay đọc thằng chú đó Tầm bậy Cổ đang cầu phước đó Ê, hey, Là kỳ Cổ là giáo đồ thiên chúa Không thể ở đây Người xuất gia động lượng từ bi Sư phụ không thể kỳ thị tính ngưỡng của người khác Đừng có nói cho em nữa dẫn cô đi đi Đi đi à, Nguyên công sư bá Cháu là con của Nguyên Bảo Hả Nguyên Bảo sư đệ Cô có gì chứng minh không Có tờ làm chứng à? Đó Chị chị hả Chị tờ 在我十二岁那年，有一天，有个土豪来到我家。小冯，来端菜。哎，就来。我看你这武馆很冷清，没什么学生，干脆 卖给我盖大楼怎么样？不行，这武馆是我祖上传下来的，我要是卖了就败家了，不能败在我的手里。好，来喝酒，来来来，菜来了。嗯，张师傅，咱们做笔生意怎么样？生意，行。哈哈，钟师傅，mấy năm trước ông giúp nguyên công sư phụ bảo vệ cho phi mã gì đó？Anh muốn nói là phi mã Đạt Yến. Không sai không sai Chính là phi mã đạt yến Ồ ờ, thì ra anh nói tới đây nửa ngày rồi Không phải là võ đường của tôi Mà là phi mã đạt yến hả Thì là tức quá đi Trung à, sư phụ à, Sao không lấy phi mã đạt yến ra bán nó đi Thì sau này sẽ được ăn sung mặc sướng Cái lợi nhuận lớn như vậy Có phải được dù cái làng không Đừng có nói thêm nữa Phi mã đạt yến không có ở đây Xin chào Trung sư phụ Đừng có rượu mời không uống Mũ được phạt nha <laughs> Muốn hù tôi hả? Anh chưa có đủ sức đâu Cút ngay đi Lão già, dạ, hắn muốn gì? Hắn quỳ hiếp tôi Bắt tôi phải giao ra phi mã đặc yến Tôi là tức quá đi Lãng phí rượu ngon của tôi, cất lại Ờ à, Tiểu Hồng, qua giúp một tay Dạ Mẹ, để xảy ra chuyện gì? Chuyện người lớn con nít đường sang vô Làm việc đi lên. Trường lỡ đầu ra đi Hi Muốn được phạt hả Mấy người kêu chết gì dạ. dạ. Các người làm gì đó nếu không vào phi mã đạt yến ra Hôm nay ta giết ngươi Nói chơi Giỏi Lên em bảo dẫn con hồng đi trước đi không được chạy đi chạy, chạy lẹ đi không được trời nhớ kỹ giao thứ này cho nguyên không siêu huynh ông nhìn thấy là hiểu liền mai mốt tôi sẽ tới hội hợp với các người không được đâu lão già lẹ đi mau tí hồng à mình chạy mau ờ. nè vậy chưa Cha của cô là một kẻ trọng sắc khinh giáo Cha tôi không phải là phản đồ Cha vì mẹ mới hoàn tục mà thôi Tới lúc chết Ông cũng không bỏ quên thiếu lầm tự Sư phụ à Ân quán của đời trước không thể chuyển về tới thế hệ sau Không cần nuôi dạy đời ta Vậy tại sao cô làm tu nữ Khi cha qua đời Mẹ là bị bệnh nặng Cho nên đã đưa tôi vào diện tu đạo Sư phụ Nếu như có quan hệ này Thì sư phụ hãy để cho cô ở lại Ừ vậy được hãy tạm thời ở lại đây đi Trần Huynh Nhưng mà không thể với sự cảm tình phá hoại quy củ của Thiếu Lâm Tự Ta biết lo liệu Khi cha cô Lâm Trung Đã giao lại cho cô cái gì Ngoài cái khăn tơ này Như là không còn gì nữa Ừ Vậy thì cô à, Đại sư cảm ơn nhiều à Sư Túc Ông đi rồi sao Có cái cây không dùng mà dùng cái đầu đi gõ chuông Ông thì là giỏi Chưa đâu Chiêu này cần lợi hại hơn nữa Không lẽ công lực của mình đã bị suy thoái sao Không có nghe được gì hết vậy Ờ, nhà người muốn thử hả? Lại đi nào lên nè vô không không không có tưởng không có tưởng đây á không có tưởng đó đó chưa mày giật tay chứ ai nữa mày còn nói được để cho quỳnh ăn trước không phần lớn nhỏ chào các em tôi là tôn nữ maria Cảm tạ thiên chúa thiết cơm cho con Không nữa chi tiết mình lấy hoàng luôn Ê tiểu đội đinh Lấy lương đều cứ hỏi qua ăn Cảm ơn thiên chúa đã thiết cơm cho con ăn Amen Amen Nè Nè Nè Bọn đó bụng lắm sao Sao hết cái thứ màu quá vậy ừ, Ăn hết rồi sao thiệt là đói bụng Tôi cũng vậy Mấy người một nửa nha à, Cảm ơn Nè, dạ, cái này có sữa bò uống không? Có Thiệt hả? Ừ Các em dẫn chị đi nha Chị thì là muốn uống Dạ yeah. Dạ. Qua phải tự dắt đó hả? Dĩ nhiên, vậy mới tươi. Con bỏ đâu? Ở đằng kia Chỉ có hai con thôi ừ? Sao các sư không đi? Chúng ta không đi, hai người đi đi Chúng tôi còn phải canh chừng cho hai người mà Đi mau đi Đứng đi rồi đi mau đi mau đi bà Đi Con bò này đẹp quá Nè ngoan nha Cho mượn chút sữa để uống nha Ráng ừ, chịu khó một hồi nha Nè con có biết không Con biết hả Suốt thành đó Rồi, đi bộ chơi hả <laughs> trời vui quá à, đi, đi, rồi. đi, đi, đi, đi. Ý, ê, uống sữa chưa đủ cũng muốn ăn lung tung hả? Có phải sao? là ngon lắm đó. cái đáp kỹ này. Chạy chạy lên đi. Là tao dắt sữa bò của tao rồi. Bắt đưa là tụi bay chết. Trời ơi. làm gì đây Cặp con Còn con lại đi đóng củi Dạ đi liền Nha bây giờ người phải biết thở Đừng có cục cửa nha Lát chúng ta về chơi tiếp Không ngờ luyện công như vậy cũng thoải mái lắm chứ À phải biết thở Tôi chết nè Ây nha Mau lên, đi không Bắt Bây giờ lại là các người hả? Chị Hồng vất vả về sạch quần áo cho các người Không đi cảm ơn mà đi phá người ta Tại sao vậy? Hả? ta chỉ là cười chút thôi Có thằng khỉ bắn mà Không mắc mớ ta đâu Ta không để ta bắn thôi không phải, không phải tôi đâu Là, là nó Không phải tôi Đây là mày Làm rồi còn bắt gì nữa Còn sức gì cho nhà hả Được không Đố <laughs> tụi bay chị Tôn Nữ có phải đầu chọc không Thưa tôi, chị Tôn Nữ cũng là Nico, cô Đều là người xuất gia cho nên nhất định là phải đầu chọc Nhất định là vậy mà không phải, đều chị tôi nữ uống sữa bò, ăn bánh mì Tao nghĩ nhất định không phải Vậy thì mày đánh cá, đánh cá hai viên kẹo chịu không? Chịu Tao cá chị Hồng không thấy đầu trọc, đưa kẹo đây Nè Nè Nè Vậy cũng được à, thiệt mà dốc <laughs> 准备，准备。 là thánh địa Phật môn Tiểu Hồng mỗi ngày cứ mặc áo tô nữ chạy túi tung Còn ra thể thống gì nữa Người phải đầy la cổ đó Sư phụ à cháu có cách mà Đây nè người có cách gì là khác với người thường Anh có biết âm nhạc quên đi phiền não hay sao À phải rồi Nội định xa từ bên Mỹ về đây Anh ở đây có quen hay không hả Không có chuyện làm quen hay không Tôi có nhiệm vụ quan trọng Tôi phải giao chìa khóa cho Nguyên Không Sư Bá Có phải cái một vật quan trọng cho sư phụ hay không Cái gì Để, Cho dù là thiên chúa đáng tin cậy cũng không thể nói Coi kìa Chị Maria với lại anh Lập Kỳ ở bệnh, Họ làm gì ừ, Họ nhất định đang nói chuyện yêu đương đó Theo ta À phải Cha của cô là cao tăng của Thứ Lâm Tại sao cô không làm ni cô Tại vì tôi nữ không cần cạo đầu Với là áo quần mặt cũng đẹp hơn nữa Sao cô lại hành đẹp như vậy Sách báo nói là cô giờ tới thì Lâm Tự phải nhập gia tùy tục Không thể mặc đồ tu nữa ừ, Vậy làm sao Hey! À! Dễ bậy dễ bả dữ Đâu có thể dễ bậy bả như vậy Đi Là gì Là chị tu nữ với Lập Kỳ Coi kìa họ đứng ở trên, Chúng tôi chỉ là dễ họ thôi Có giống không ừ, trở giờ trở giờ luyện công đi lẹ lên mau lên nghịch quá đi cái cô gái đó bây giờ thiếu làm từ hả phải cái thằng nhỏ đó vẫn nó vô mà ông chủ cần tôi đi lo liệu cho ông không ông chủ cái con nhỏ đó biết rất nhiều chuyện của mình phải thủ tiêu luôn cái thằng đó mới được đừng có nóng mục đích của chúng ta là phải lấy cho được phi mã bạc yến bà tiên sinh nói rất đúng con nguyên không siêu quỳnh đệ đó Muốn giết họ không phải là chuyện dễ Huống gì họ là con cháu của Thiếu Lâm Có lẽ có tài liệu về phiên bản đặc ý Anh theo dõi họ cho tôi Dạ 嗯，真大着呢。 biết gõ cửa không vậy Có ăn trộm Ăn trộm Có bắt được không Đã chạy thoát rồi Ê Thiếu Lâm tự nghèo như vậy Có gì mà ăn trộm chứ Chắc người gặp con nữ ma rồi Ê sao biết là đàn bà Rồi thường người đã thấy người da dởm trước cái hình con tôn nữ đó ừ, Chắc chắn nằm mơ thấy cổ rồi có phải không Có phải vậy không Ê đừng có đổ quan cho tôi nữa Thôi không nói dòng Ừ. Ừ. Bộ quà thôi có uống rượu sao Sàn túc không có tư cách luyện đồng tử công Cho nên phải nhờ rượu này Để mình luyện hơi tập Thiết đầu công đó Con muốn kết bạn với sàn túc không Muốn kết bạn với sàn túc thì ngồi xuống đây Làm một ly đi hả Được mà Thế giờ thì lợi hại Đừng lãng phí rượu của ta Uống tiếp uống tiếp Thế giờ thì được sư thuốc lại chống hết nổi rồi Uống đi Thế giờ mày là hết rồi Đừng lo còn nữa Được rồi, chúng ta cùng nhau thử một lần nha Thiệt hả? Chuẩn bị Ủa ai có mà Có tiền vậy Nè đứng lên nói đi Đứng qua bên đây nói đi Mình thử một lần nữa nha Một, hai, ba khiếu về nhạc Không bắt bớ tôi đâu, các em nhỏ có khiếu rồi Anh tự ủng hộ đi Được <laughs> Bây giờ chúng ta vừa đi về hát nhà chịu không? Chịu Thế là tức quá Sao giờ này còn chưa tới chứ là phe ta phe ta ông bao chuyện gì đây sao trễ vậy vừa mới lo liệu xong sư huynh đừng nói nữa dẫn tôi đi kiếm đi mau lên ờ à, đi đi đi đi đi đi mau đi nhanh lên à, ở trong này nè hả có thiệt hay không đó phi mã đại yến mà cất đây hả yên chí đi nhìn thấy lỗi là chung vô vậy là phải kiếm ra được ờ à, tôi qua bên kia canh giữ cho các người chìa khóa đi ừ. Để tay chút đi Dạ ông chủ ừ. Bộ cô muốn làm cho tôi đau chết hay sao Dạ ông chủ Mẹ nó cái thằng quà thượng mắc dịch Mày về tao cho điện giật chết luôn Thì lại tức chết mà Mày, mày muốn chết hả? Sao, có bệnh hay không? Bệnh thiệt tao hình thì là đặc biệt Ừ, tao nghĩ Chắc là bây giờ mày cũng muốn đổi hình tượng rồi Cho điện giật nó đi Đừng nha, đừng Tao hẹn mày trong vòng 3 ngày phải kiếm cho ra số mật mã Ha ha ha ha ha 混蛋！是啊，佛主说：“诸恶莫作，众善奉行。”所以你们一定要好生练功，专心研读，千万不能做出任何违背寺规的事情，而有辱我佛门声誉。你们谁偷吃过游魂之物没有？没有。 没有。那，谁看过禁书？没有。也没有。那就好。啊，我们出家之人，当以慈善为怀，切莫以善小而不为，以恶小而为之。此话你们要牢记在心呐。嗯。小胖子。 你是不是偷吃了什么游魂之物，如此打不起精神？ <laughs> 师傅，我刚才做了一个梦，我梦见好大一只鸡腿。坏小子！ <laughs> 真的，师傅，好香，好香啊！你这个调皮， <laughs> 都不准笑！都给我听着，就是在梦里，你们也不能做出。 任何违反寺规的事情，我的话，你们都听到了吗？听到了。你们年龄尚小，更不能为尘世所扰。滚滚红尘乃我佛门大忌。如若不然，我就把你们赶出山门，明白吗？明白。cả người nghe đây, bây giờ chúng ta tập bí truyền thiếu lâm tập bát đồng tử công. bây giờ vào đỉnh tịnh thân. bên trái quay một người thêm một người nhảy theo thằng thí độ nhà người đó người đã làm gì tại sao không thông điện Tôi đã đọc cuốn sách trong đó các vị đều không mặc đồ <laughs> Thằng ngốc Nhà ngươi đã ăn cái gì Tại sao cái miệng không lên màu <laughs> Thầy phụ Con cái ăn đùi gà <laughs> Hai cái thằng khỉ này Lục căn chưa tịnh Phá hoại thập bát đồng tử công của ta Ta phải phạt hai người mới được Vừa mệt vừa đói Cũng tại vì tôi lén ăn đùi gà Mày cũng vậy Mày lục căn chưa tỉnh Lén đọc sách về Thiệt về quá Mày đó Mày Chị tây ra cái này tụi em làm đó Tặng cho chị Nè <laughs> Thật là đẹp quá Cảm ơn hai em Chú sẽ phục hộ cho hai em Thôi khuya rồi Hai em hãy về ngủ đi nha Hả Dạ, dạ. Ừ đi đi Chị tây Ngủ ngon Ngủ sớm nha kiếm được cái thứ này thôi Chuyện gì đây hả Muốn lấy mật mã thôi mà Có cần lấy khăn của đàn bà không Ông chủ Trên này không có gì hết Ông chủ hả à? Khăn tơ này không trình có bí ẩn đó Lan lấy thau nước qua đây Dạ Nam Mô A Di Đà Phật Thằng cọc kia Mày muốn tôi xuất gia làm hòa thượng hả Dùng nước không được tôi dùng lửa thiêu coi Tao sẽ thiêu cho mày coi ừ? Đem lửa qua Thằng kia, mày chơi kiểu gì đây Ông Bao à, tôi đã tận sức rồi mà Dù sao đi nữa cũng đã chịu khó còn nữa Giờ này tôi thì tốn tiền lắm Có thể cho tôi mừng đỡ ít xài không vậy Một thao nước không đủ Dạ đủ đủ đủ Bưng qua đi à, Cảm ơn Mày ăn cất đi Lucky Sao sớm vậy Sớm cái đầu của anh Tối hôm qua anh đã đi đâu Trời Trả lại khăn tơi cho tôi Còn tội gì áo lố có một cái có lấy không tiền là tức chết đi Tần tờ đó là bảo vật gia truyền của tôi Anh lấy đi lại có gì chứ Cô thiếu nữ này thì là ngang ngược Thì sao đổ lỗi cho tôi Sao tôi đổ quan cho anh Cô hai tôi thì không có lấy Cô làm ơn tránh ra đi Nếu không tôi chạy cổ sẽ đập trúng cô đó Được bây giờ anh không nhận lỗi tôi phải cá cho anh Nếu tôi bị thua tôi sẽ nói xin lỗi Còn nếu anh bị thua Thì tới đâu anh cũng phải kiếp về cho tôi Anh muốn cá không Cá cái gì Đánh mặt trượt Ok báo chí đầu chỗ chỗ không tuy anh trò chơi này thắng hai cuộc trong ba là thắng sao bài trên trước Bánh năm tròn Tiêu là vô dụng Tới rồi Hả? tới con gì? Tôi bóc số tròn Chỉ cần tôi tới thêm một dáng nữa là anh bị thua rồi bà chanh trước tranh trước ừ, Cầm lấy Tới phiên cô ừ, Năm tròn người đến gì đây Lạ kỳ à! Các người làm gì hả Ngày mai là phải tập thập bát ngồi đồng Bây giờ không lo tập vợt Mà ngồi dẫn chơi hả Máy phát điện đồng tử thiện ân thiện quả lên dạ, dạ. dạ. dạ. Tần <laughs> Hai cái lão đồng 14 già này Giữ lại cũng phí tiền thuốc men thôi Bào bị đứt, Ngươi đừng có hồng lấy được phi mã đạt yến <laughs> <laughs> À, lại lại lại, lại kéo qua mắt. Thôi bà kệ họ, mình chết tiếp đi Chơi đi hả? Anh đang chuyện gì đây? Chuyện gì hả? Đồ mắc dịch Nó là cái bình nước tiểu của Từ Hy đó Khắp phố đều biết, không đáng một đồng xu Anh đang à Đàn em của anh sao hôi miệng quá vậy? Có phải đang ăn cứt hay không? Đàn em của tao hôi miệng không sao còn mày Mày dám gạt tao hả? Ê Hey anh An à, xin lỗi nha Tôi đã lấy nhầm cái bô của tôi cho anh đó <laughs> Tôi sẽ đền lại gấp 10 lần số tiền đó cho anh ừ, Nè, anh phải trả cái giả đó lại cho tôi Bằng à, trả lại cho nó Đại ca, đập bể rồi Đập bể rồi thì ráp lại Làm sao ráp không biết ráp hả? Ráp nó đi Nếu không ta cắt cổ của nó Ngừng tay Ngừng tay Đi chết đi mày Có em còn có tuyệt chiêu gì Tuyệt chiêu gì Tôi đã nói không lấy khăn tay của cô mà Được rồi thôi bỏ đi chi Chị Chị Maya à, Thì bất hợp xem lại tới đây Hôm nay là lễ phục sinh Các bạn trong thi ca đã bị bệnh Viện trưởng nhà em tới kiếm chị Bây giờ tại sao không báo sớm với chị chứ Tiểu Hồng ừ? Hờ, có các em này giúp một tay rồi Giữ nó lại Thằng ơi, chị, chị, chị chuồng Dẫn nó qua đây Đi Đi Nè Mình gom góp chút đồ nghề Để cứu chị Maria với lại anh Lạc Kỳ Nào à, à, à. Thôi sao ta ừ. Nhóc con Hãy khôn hơn một chút đi Nói ra địa điểm bảo tàng để khỏi bị đau về cực hình Lạc Kỳ Mày đem chìa khóa cho Trung Nguyên Công Đại Sư Để được ở lại thiếu lâm tự Cũng vì muốn lấy được phi mã đạt yến mà thôi Nè Nói ra đi Mày cũng được lời vậy Cho dù có đánh chết tôi Tôi cũng không biết phi mã đạt yến ở đâu Vẫn không chịu nói hả Tôi không biết gì hết Càng không biết phi mã đạt yến là gì Còn nói là không biết Tao đã bắt được tin Nói là mày đang lục lậu ở thiếu lâm tự Muốn ăn chặn hả 我就不信。 Mày chỉ cứng cổ Tập trung tinh thần Nhìn vào trái cầu này Bây giờ cô đã đi vào thế giới của tôi Và chúng ta nhất định phải hợp tác với nhau Chúng ta không còn gì phải giấu nữa Mật mã thế nào cô hãy nói cho tôi biết đi Nói đi Anh tin gì sẽ được vĩnh sanh Anh tin giê -xu. giê -xu sẽ thỉnh cứu anh Anh không tin giê -xu. giê -xu làm sao cứu anh Tập trung tinh thần Ê Kêu mày tới đây ngủ hả Không lẽ mình dùng thôi miên đầu quá mức không Bao Ví dù đánh chết nó cũng không phải là cách được Mày đó nha Đâu có chuyện gì mà mày làm được Nổi lửa như vậy cũng vô dụng mà Hai hôm sau các bọn cứ sẽ tới Thiếu ói làm sao đây Biết mà có phim mã đạt yến Nhất định ở trên mình của tụi nó Hay là mình nhốt trong hội lại rồi nghe lén Mày thì chỉ biết nghĩ ra mấy cái kế quỷ thôi Vậy thế làm tự đi Nhốt hai đứa đó chung với nhau Đầu dòng đuôi phụng Tách đồng nghe Chia nhau làm việc Chị giáo đúng rồi Cô hỏi số mật mã gì chứ? Tôi không biết mật mã gì hết Tôi chỉ biết là Trước khi sư phụ lâm Trung để tôi giao chìa khóa cho nguyên không sư bá Chỉ để tôi về thứ lâm tự lấy một món đồ quan trọng Lần này thì cứu cô không nổi Bây giờ cả tôi cũng khó mà giữ mình Đừng có nói gì vậy Sống chết có mạng Phú quý do trời Tôi không quan trách ai đâu Sao tôi này các người cũng mê tính như vậy hả Không phải là mê tính, Chỉ là kỳ duyên mà thôi Mong là thiên chúa phù hộ cho anh Điều tao trái liền đảm thuyết mẹ cái gì mà đã thúi quá vậy tao mà đã thúi hả mày địch đó mày địch mày là mày mày địch là mày địch mày địch mày địch mày địch mày địch Göremiyor tránh chịu đau nha Thật ra họ muốn kiếm phi mã đạt yến chỉ Số mật mã lại có quan hệ gì chứ Mật mã Lại đây Ê, em làm gì vậy hả Sao đánh người ta Sao đánh anh hả Anh phải biết chứ Tôi chỉ muốn coi hình xăm trên lưng cô có quan hệ với mật mã hay không thôi Không tin hả Cô tự coi đi Đây là cái hình gì tôi nhìn không có được rõ Coi Tôi cũng không rõ Có kiếm ông Đại không Nè dạ. Có nhìn thấy không Đã nhìn thấy cái gì hả ừ. 492276 Lấy cái số từ 1 đến 9 Là cái gì đây Đại sư Sư phụ Hả Hai người Sư bỏ Tại đúng lúc Ở sau lưng Tiểu Hồng phát hiện mấy con số từ 1 tới 9 Tôi coi suy nghĩ hoài không ra à, <laughs> về cái chuyện mà cậu bị xâm mình là như vậy nè năm xưa ta và sư phụ của người và cha của cổ ba chúng tôi cùng nhau bảo vệ quốc bảo phi mã đạt yến để cho khỏi lọt vào tay của bọn cướp và chúng tôi đã giấu nó trong một hang động sau rừng cây lúc đó ba chúng tôi đã thiết kế chìa khóa và mật mã nếu như mà chỉ có chìa khóa không mà không có mật mã thì vĩnh viễn mở không ra à thì ra là vậy thì ra xâm mình ở sau lưng là số mật mã Ừ Đợi hai thiệt Ông Bào Chúng tôi đã giao vũ khí cho ông đúng giờ Nhưng mà phi mã đặt yếm của chúng tôi đâu ừ. <laughs> Yên tâm đi Cho dù phải sang bằng phiếu làm tự Tôi cũng phải kiếm ra phi mã đặt yếm cho mấy người tháng Sư phụ Sư phụ Sư huynh Đã xảy ra chuyện gì Đệ thì là đáng chết Đã bắn rẻ thiếu lâm tự Xin tay mặt cho liệt tổ liệt tông Hãy xử phạt đệ đi Sư thúc làm gì vậy Tôi cũng không biết Ông như đột nhiên đổi tính, Coi là sao lưng ổng Đánh ra đi Không phải chuyện các người Nguyên Mộc Trở vô trong mới nói đi <laughs> Sư huynh Thì là vô dụng vì ham cầu danh lợi đã bán rẻ thiếu lâm tự xem chúng thì phi mã đạt yến đã lột vào trong tay của bọn xấu rồi tất cả pháp đều là phật pháp tội lỗi tội lỗi không phải đâu hồi đời sang bằng thiếu lâm tự đó hả muốn sang bằng thiếu lâm tự quân mã của họ từ đâu tới là của đám người anh quốc cung cấp hả đáng lẽ họ đưa đệ lên làm chủ trì nhưng mà để lấy được bảo tàng họ đòi nổ tung thiếu lâm tự đệ tội thì là đáng chết <laughs> nguyên mộc để được dừng cương trước ngực thiện tài thiện tài sư phụ à xử trí sao đi đừng có sợ tôi có cách Okay. đầu này nhá nổ chết bọn họ đi chết ra chơi kiểu bowling cũng không được dùng trò đại cuồng phong rồi chết rồi Ê, tao ăn cứt hả mày công tức thị sắc sắc tức thị công không gặp lại nhiều lần ba ngày muốn ăn no ban đêm phải gõ mỏ công tức thị sắc sắc thì không Không tức thì sắc Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sư phụ Thiện tài Thiện tài Mở cửa Nè khoan đã Để ta đưa số mật mã vào Mật mã Châu gì Thạch ngũ Nguyệt Đoàn viên Mở cửa được rồi cửa mở rồi đi vô đi Đi vô đi lên Nè Đây là phi mã đạt yến đó Chính là món này hả Thiệt hả Giờ lên coi nha à. đẹp, quá Đẹp quá Đẹp Đẹp, quá hả Sư bá làm sao xử lý đi Cái món bảo vật này Để ở thiếu lâm tự đã xảy ra nhiều phần tranh lắm rồi Theo ta nghĩ Là nên giao cho viện bảo tàng cố cung đi nha Như vậy cũng tốt sư phụ của mình Thiếu lầm tự Rốt cuộc đã được bình yên vô sự Chỉ tiếc là nguyên mộc Liên đạt mã phi á Sư phụ à Sư phụ bắt con lặn lộn ngàn dặm về đây để giữ hình này hả Ê, ừ, chỉ đi Con không đồng sự xấu xa của sư phụ ra đâu Nhưng mà ngày mai con phải giao cho nhà báo trái táo Xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Em yêu khoa học Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn câu hỏi tại sao dầu không thể nào hòa tan trong nước Câu hỏi này nghe có vẻ là quen quen phải không nào Rồi chúng ta sẽ bắt đầu xem tại sao nó như vậy nhé Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem nhé bạn đã bao giờ rửa tay dính dầu và à, dính đầy dầu và nhận ra rằng nó không thể nào hòa tan bằng nước thì hoặc có um, lần à, các bạn nghe nói về những vụ tràn dầu à, và bạn thắc mắc tại sao cả đại dương nước như vậy không thể hòa tan được lượng dầu nhỏ bé đó và có hai nguyên nhân chính để giải thích vì sao dầu không thể hòa tan trong nước. Và hai nguyên nhân này đều liên quan đến các thành phần rất nhỏ rất nhỏ gọi là phân tử. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều được tạo nên từ các hạt rất nhỏ gọi là phân tử. Cách để hai chất tiếp xúc với nhau phụ thuộc vào sự tương tác lý hóa giữa các phân tử đó của chất đó dầu và nước có mật độ phân tử khác nhau. Nguyên nhân đầu tiên khiến cho dầu và nước không thể trộn lẫn vào nhau là do các phân tử của mỗi chất liên kết bằng các chất khác nhau. Các phân tử liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Hãy hình dung bên trong một cốc nước có chứa số lượng phân tử càng nhiều hơn số ngôi sao trên bầu trời. Điều này có nghĩa là nếu so sánh cùng một lượng nước và dầu, số lượng phân tử trong tử nước sẽ nhiều hơn dầu. Điều đó giải thích vì sao nước luôn chìm và dầu luôn nổi ở phía trên. Sự phân cực có thêm một lý do khác khiến nước và dầu không thể hòa tan vào nhau là do sự phân cực. Chính xác hơn, độ âm điện của mỗi nguyên tố là khác nhau trong phân tử. Hiệu số độ âm điện này sẽ quyết định phân tử đó có liên kết phân cực hay không từ 0,4 đến 1,8. Nước là phân tử phân cực. Nó tạo thành hai nguyên tử hydro và nguyên tử oxy. Ba nguyên tử này liên kết với nhau không theo dạng mạch thẳng mà là tạo thành hình chữ V. Và các electron trong phân tử được phân bố ở vị trí của oxy nhiều hơn so với hydro. Do đó, vị trí của oxy sẽ mang cực âm và ngược lại hai đầu của hydro mang cực dương các phân tử phân cực chỉ hòa tan trong dung môi phân cực các phân tử không phân cực thì chỉ hòa tan được dung môi không phân cực đáng buồn thay dầu có cấu trúc phân tử không phân cực và do đó khi dầu vào nước nó chỉ nổi lên bề mặt do nguyên nhân một chứ không hòa tan vào nước Dĩ nhiên, với các công nghệ tiến bộ ngày nay, chúng ta đã có những loại chất tẩy rửa hoặc xà phòng giúp rửa tay chúng ta hoặc có những dụng cụ gia đình sạch vết dầu. Cho nên là chúng ta không cần phải sợ phải lo lắng về vấn đề dầu bị dính bám nữa ha. À, đến đây phần chia sẻ của mình xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu thích xin đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.